Alo, vâng kính chào tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với à, kênh Circle sổ số miền Nam của mình. Thì à, à, trước hết đến cái bản kết quả của ngày hôm nay thì mình à, xin chân thành cảm ơn những cái lượt like, những lượt xem của tất cả mọi người đã luôn luôn lắng nghe và luôn theo dõi kênh của mình đúng không ạ? Thì mục đích của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Thì kính mong tất cả mọi người, tất cả anh em thì à, yêu mến kênh thì à, đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ấn like ủng hộ mình đúng không ạ? đăng ký kênh để mục đích đó là khi một lần à, mỗi khi mình phát hành video thì mình sẽ các bạn sẽ nhận được thông báo từ YouTube gửi về thì các bạn sẽ rất tiện để các bạn theo dõi các bạn nhé còn những cánh tay lượt like của tất cả mọi người để các bạn động viên tinh thần cho mình để mình có động lực à, mình biết rằng các bạn đã yêu mến kênh mình đúng không để mình tiếp tục mình lên video mình chia sẻ những đường cầu những con số cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ Giờ quay trở lại bản kết quả của ngày hôm nay thì à, trước mắt tất cả mọi người đây chính là các bản kết quả mở thưởng của ngày Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 đó. Thì gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Đầu tiên à, ở đài Tiền Giang thì có đầu đã số ra con số 48, đôi là con số 96, càng không và là tổng 5. Tiếp theo Kiên Giang có đầu là con số 66, đôi là con số 768, một con số khá là đẹp đúng không ạ? tổng 4 và là càng 7 và Đà Lạt đã có đầu sổ ra là con số 87 đuôi là con số 614 tổng 0 và là càng 9 từ điểm qua các đầu lô của các đài thì chúng ta có thể thấy à, những con số như sau đó đầu tiên đối với Tiền Giang thì có đầu à, số 3 là bị công tiếp theo đó là đầu số 7 và ở Kiên Giang thì chúng ta có đầu số 8 là bị công và ngoài ra các đầu thì cũng khá là đều các bạn ạ và tới Đà Lạt thì có đầu số 0 là bị công tiếp theo đầu số 5 và đầu số 7 à, xin lỗi các bạn đầu số 9 đúng không ạ như vậy thì à, à ba đài thì à, chỉ có đầu Kiên Giang chỉ có câm một đầu đó là đầu số 8 thôi đúng không ạ còn à, các đài thì câm đầu Tiền Giang thì câm hai đầu đó là đầu 3 và đầu 7 và tới Đà Lạt thì có ba đầu số bị câm đó là đầu 0 đầu 5 và đầu 9 đúng không rồi kết quả đã về thì à, các anh chị những anh những chị những bạn anh em bạn bè em nay có gặt hái được đầu nuôi cũng như gặt hái được lô tô của các bạn thì mình xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người còn nếu anh em nào thua tha à, không chiến thắng được ngày hôm nay thì mình cũng xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi người đúng không thì mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí rồi mình cũng hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công gặp nhiều may mắn đúng không ạ và để đối chứng với kênh của mình chốt cho tất cả mọi người thì à, một thời gian qua kênh của mình ăn cũng khá là nhiều ngày đúng không ạ? Ăn khá là lực lượng, ăn đầu đuôi, ăn lô tô cũng khá là nhiều ngày đúng không ạ? Thì liệu ngày hôm nay à, chúng ta gặt hái thành công hay không thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái phần à, điểm qua kết quả trên kênh của mình các bạn nhé. Đầu tiên mình có chốt cho mọi người là ở Tiền Giang đó là bao lô 4994 đúng không ạ? 9449 thì nhìn cái bảng kết quả thì 48 nó về các bạn cũng khá là tiếp đó 48 và 93 thì 49 và 94 thì không gặt hái được cái câu hỏi này 96 được tí cũng khá là nhiều đúng không ạ và câu hỏi hái thành công ở Tiền Giang và tiếp tục đến Kiên Giang thì mình có bao lô cho mọi người đó là 0880 đúng không ạ à, xin lỗi các bạn nhé Tiền Giang là Tiền Giang này đúng rồi là Kiên Giang đó Kiên Giang thì có 0880 đúng không ạ mình có chốt mọi người 0880 ở Kiên Giang lạ nổ con 80 các bạn nhé 80 lạ nổ rồi đúng không ạ chúc mừng các bạn anh chị chị nào chơi ở đài Kiên Giang chúng ta đã nổ tương bừng con 80 đúng không ạ con 80 ăn được ờ, lô tô ở 80 ở đài Kiên Giang các bạn nhé và ở đấy tới Đà Lạt thì mình có chốt mọi người đó là 0550 đúng không ạ Đà Lạt 0550 thì không có giá được thành công rồi đúng không ạ và đầu đuôi số 3 này đó là 2662 đúng không ạ 9669 26 trong 2 9669 thì tiếp tục chúng ta lại gặt hái thành công à, uh, 96 rồi các bạn này tiếp tục gặt hái thành công con 96 đầu đuôi đúng không ạ và 26 62 thì 2662 thì không có rồi đúng không ạ ở đó tiếp con 68 các bạn ạ 9669 này về số 18 cũng khá là tiếp đó. 3993 và con 5995 đúng không ạ 5995 như vậy thì là tiếp tục kênh của ngày hôm nay tiếp tục đã là cái thành công đầu nuôi đó là con 916 ở đài Kiên Giang các bạn nhé thì mình cũng nói rồi đây mình à, mình ghi rõ ràng cho tất cả mọi người đây đầu nuôi bao đầu nuôi số ba đài đúng không ạ thì cũng không là bao nhiêu số cả thì các bạn đã ăn được con 96 ở đài Điểm Giang các bạn nhé. Và tiếp theo thì ăn được lô 80 ở đài Kiên Giang đúng không ạ? Thì à, à, thay mặt cho anh em làm kênh, đội ngũ làm kênh thì mình cũng xin chúc mừng tất cả mọi người là ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nối chuyện ngày ăn thông đúng không ạ? Và mình hy vọng rằng lúc sáng mình mới lên video cho nên là xem lượt like của tất cả mọi người cũng khá là ít đúng không ạ? Thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ dành cho mình những cái lượt like, những cái lượt xem à, ngày càng nhiều hơn đúng không ạ? à, mục đích các bạn đăng ký kênh của mình để à, các bạn biết rằng mỗi khi mình lên video thì mẹ các bạn sẽ nhận được cái nút chuông thông báo đó. các bạn ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên cạnh các bạn nhé các bạn chọn vào tất cả về lúc mình lên video thì các bạn sẽ nhận được thông báo từ youtube trở về đúng không ạ và một cái lượt like một cái lượt xem của tất cả mọi người sẽ à, là cái niềm động lực cho mình để mình cố gắng hơn mình hoàn thiện hơn và mình sẽ đưa ra những cái dự đoán chính xác hơn để cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không ạ và sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì à, tiếp tục mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người ngày ngày mai như sau ạ. Thì à, thời gian này mình không xin phép không chỉ cầu các bạn nhé, vì là lượt xem lượt like cũng khá là ít cho nên là à, chỉ cầu cũng mất thời gian đó của mình các bạn ạ. Cho nên là à, lúc nào mình hứa chân thành với tất cả mọi người lúc nào à, lượt xem của tất cả mọi người à, được cao, lượt like được cao thì mình tiếp tục mình chỉ cầu chỉ cả cầu đầu đuôi và cầu lô tô cho tất cả các bạn các tất cả các đài các bạn nhé để cho tất cả mọi người chúng ta đều biết và chúng ta đều tham khảo đúng không ạ dựa vào đấy để chúng ta à, mua lô tô à, mua sổ số kiên thiết do nhà nước phát hành đúng không ạ thì à, mình không trèo kéo không mời chào ai gì cả thì thú vui của mọi người thôi thì các bạn chơi hay không thì tùy ở, tất cả mọi người đúng không ạ mình làm thì mục đích tham khảo và à, đam mê thôi đúng không ạ vì mình cũng là đam mê giống như các bạn thôi thì à, sau 16 giờ 30 và 18 giờ 30 của đài miền Bắc và 16 giờ 15 của đài à, sổ số à, 16 giờ 30 của sổ số miền Nam thì à, chúng ta đều à, dò ra những con số này có, có là cái, cái vui của mọi người đúng không ạ không mất thời gian lâu của tất cả mọi người nữa thì, thì mình đến số số công khai cho tất cả mọi người và ngày mai đó là ngày thứ hai đó ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 thì cũng có thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thì mình chốt cho mọi người con lô đó là con lô